Xin chào các bạn, hết dịch nên Vinh nó quay trở lại rồi đây Không biết các bạn còn nhớ Vinh không ta? Dạo gần đây Vinh thấy trên mạng có một quán lẩu cá viên được rất là nhiều các bạn trẻ yêu thích Và quán nó lạ lắm nha, quán theo phong cách Nhật nhưng lại bán nó lẩu Thái ừ, Vinh cũng đang rất là tò mò, bây giờ các bạn theo chân Vinh nha But you don't even try, still I'm bad ờ, có một điều rất là đặc biệt nếu như bạn chưa có gấu thì đến đây ăn lẩu đi nha vừa được ôm gấu vừa được ăn lẩu rồi đó mà không phải chỉ một em đâu I want it, gần 40 loại cá viên lận ờ, ơi dạ sao ạ à, cho hỏi là mấy loại viên bên này của mình là có những loại nhân nào vậy dạ bên em có những loại nhân giống như là trứng cá trứng tôm lúa mực và chanh xả gà xúc gà phô mai hoặc là viên cây This to be real, I don't need no fairy tale. You don't need a killer. thái chua chua ngọt ngọt và lẩu cây Hàn Quốc cho các bạn nào thích ăn cay đấy nha và bây giờ thì mình kiếm whatever it is. Và bạn nào muốn vừa ăn lẩu vừa ôm gấu giống như Vinh thì hãy đến ngay Thái Sumo tại số 44 đường D5 quận Bình Thạnh. Và Thái Sumo còn đây có một chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn đó là quét có tặng ngay một lon Pepsi. Vừa ăn lẩu mà vừa Pepsi thì còn gì bằng đúng không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.